Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021, tức ngày 23 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Dậu hôm nay là Tân Mão, Ất Mão. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tương phá đem lại nhiều tác động xấu cho người tuổi Tý. Nếu bản mệnh không cẩn thận khi bắt tay vào công việc,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 Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tự giúp bạn vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Chính quan chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi dần nếu bạn đang làm trong lĩnh vực bàn giấy, bạn có thể phát huy được điểm mạnh là cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và trách nhiệm của mình. Tinh thần làm việc tốt giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt ban lãnh đạo, cũng như đồng nghiệp xung quanh. Điều bạn cần bây giờ là một cơ hội để bứt phá, vươn lên. Trước khi đến được lúc ấy, hãy tiếp tục rèn luyện mình. Tuy nhiên, tình cảm của con giáp này và người nhà lại không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương,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 Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình, chớ vội chạy theo bước chân người khác. Thổ sinh kim cho thấy con giáp này và nữ kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia cũng là người định hướng cho bạn, khiến bạn luôn cảm thấy tin tưởng. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ con giáp chính ấn nâng đỡ, người tuổi tỵ làm ở cương vị lãnh đạo nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của nhân viên. Bạn luôn ý thức rõ rằng mình cần gì và phải làm những gì để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, có một số người lại quá dễ dàng hài lòng với những thành tích mà mình đã đạt được. Nếu không tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu và tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình đấy. Hỏa khắc kim, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý, dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, hãy nói để người ấy hiểu điều gì khiến bạn tức giận. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. hòa khắc kim, mối quan hệ tình cảm của người tuổi ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó,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 bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó. Chính quan cho thấy bản mệnh sẽ gặp được may mắn nếu tham gia thi cử trong ngày hôm nay, điều quan trọng là bạn cần phải tin vào chính mình. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được thể hiện hết đâu. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Dần.